Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 389m2, có 347m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây Bắc và Đông Bắc, đường nhựa ô tô. Cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần trạm y tế, công an phường 10, khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, giá 21 tỷ đồng. Đất Măng Linh phường 7, diện tích 202m2, 14 x 13m, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường nhựa ô tô 8m. Cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 9km, kế bên là mây lang than Măng Linh, gần khu nghỉ dưỡng của các nghệ sĩ, giá 5,6 tỷ đồng. nhà mặt tiền Măng Linh phường 7, diện tích 300m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô 8m, quy hoạch 10m, kết cấu nhà cấp 4, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân vườn rộng, cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 9 km, kế bên mây lang thang Măng Linh, mặt tiền có thể kinh doanh mua bán, giá 8,5 tỷ đồng. Đất mặt tiền Triệu Việt Vương phường 3, diện tích 278m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, cách Hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt 3 km. Khu vực đông dân cư, thuận tiện đầu tư, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, giá 16,2 tỷ đồng. Đất Phú Hội Đức Trọng, diện tích 104m2, thực tế 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách Đà Lạt 40km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 1,35 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc firestars địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, điện thoại 0937 055 八八八